hoặc là những cái nồi nó phải tích nhiệt được chứ nó mà tản nhiệt như những cái loại nồi inox một đáy á, thì nó sẽ dễ tản nhiệt môi trường nấu ở xung quanh nhà mà nó có cái lân gió hay lùa qua thì nó sẽ giảm được cái ờ, ngọn lửa đi cái nguồn nhiệt ở trên đáy nồi đi còn về ưu điểm của bếp ga Nhật so với bếp ga Việt Nam á, thì nó sẽ an toàn hơn thì nó có những cái cảm biến khóa ga và tiết kiệm ga hơn so với bếp ga Việt Nam như gia đình tôi có 4 người ngày nấu ăn à, hai bữa thì một bình ga giá 330 tôi sử dụng được hơn 2 tháng đây bếp bên trái đã có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại nè nhiệt độ của bếp bên trái hiện giờ đây 190 đến 200 độ nè còn bếp bên phải 230 tùy theo vị trí mà nó sẽ có cái nhiệt độ khác nhau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 nên nó sẽ không đủ độ dài với hộp pin thì tôi có kèm thêm một cái lò xo khi nhận bếp về á, các bạn sẽ móc một đầu của lò xo mà tôi cũng đã cày hở cái chân ra rồi nè để các bạn móc vào cái lỗ phía trước của cực dương này đây cái lỗ phía trước này của cực dương là dấu cộng nè các bạn móc vô đầu dấu trừ là cực âm các bạn sẽ đẩy vào bên trong